Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em hai trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay rồi à, trận đấu chứ nhỉ à, một à, hai trận đấu ở ngoại hạng Anh ở vòng 16 trận đấu giữa Liverpool tiếp đón Southampton cũng như là trận đấu giữa Tottenham đón tiếp uh, Leeds United thì hai trận đấu này anh em nào mà chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết chọn đội nào thì anh em có thể xem lại uh, video của mình nhé cũng như là trận đấu giữa Werder Bremen và RB Leipzig cũng vậy à, chúng ta quay trở lại với uh, buổi tối ngày hôm nay tiếp đi à, thật sự mà nói thì uh, những anh em nào mà chưa biết có chỗ nào để gửi gắm cũng như là chưa có một cái bản đồng hành đáng tin cậy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram nhé mình sẽ đồng hành cùng anh em ở tất cả các giải đấu kể cả ở bóng cỏ hay là à, những giải đấu lớn ngoại hạng Anh này rồi là sắp tới thì sẽ là World Cup anh em nhá ngày hôm nay thì uh, vào lúc uh, à, 4 giờ 30 cũng tầm khoảng một tiếng uh, tiếng đồng hồ nữa tiếng đồng hồ nữa thì uh, những cái giải cổ ở Trung Quốc bắt đầu diễn ra mình sẽ để cho anh em trong nhóm sau đó còn chúng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay tiếp đi <clears throat> mình sẽ làm uh, một trận đấu ở uh, giải Serie A đó là Napoli và Udinese. Hiện tại thì là Napoli đang là đội bóng xếp đầu bảng xếp hạng Serie A. À, kèo chấp trận đấu này là 1.25 và trên dưới cả trận đang là ở mức uh, 3.25 3.25 Napoli thì uh, trận đấu này họ gần như là có một đội hình mạnh nhất của mình rồi chỉ thiếu mỗi Sirigu thôi và có thể sẽ có sự phục hồi trở lại của Carapaz Kalia còn về bên phía của Udinese thì họ thiếu vắng ba cầu thủ và cũng có thể có sự phục hồi trở lại của một uh, cầu thủ vừa mới hồi phục chấn thương đó là Unize. Napoli hiện tại thì phong độ nói chung là quá cao cũng như là uh, phong độ chỉ sau uh, Hiện tại thì Napoli đang có một phong độ rất cao. Năm trận đấu gần đây nhất thì họ đang bất bại anh em. Năm chiến thắng liên liên tiếp họ uh, cũng có một phong độ giống như Juventus. Juventus cũng đang có một phong độ đó là năm trận đấu liên tiếp. Còn với Udinese thì sau những cái bất ngờ cũng như là đầu mùa giải thì bây giờ uh, bắt đầu chững lại rồi. uh, năm trận đấu gần đây nhất thì uh, Udinese có 4 trận hòa và một trận thua. Tuy nhiên thì ờ, mình cũng phải nói rằng là cái kèo chấp 1.25 cũng không phải là một cái kèo chấp mà quá uy tín để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Napoli đội chủ nhà trong trận đấu này. Xét một chút về ờ, trên dưới cả trận đang là ba hòa đi. ba hòa. năm trận đấu gần đây nhất của Udinese, họ ghi trung bình mỗi trận đó là hai bàn thắng, hơn hai bàn. Còn với Udinese thì ờ, trong năm trận đấu gần đây nhất họ chỉ có trung bình đó là mỗi trận à, một bàn rưỡi thôi 1.5 bàn đấy và vì vậy mà mình đang khá là bấp bênh với cái kèo 3.5 cái kèo tài 3 ba hòa này kèo thẻ hiện tại là 4.5 và kèo tài góc là 9.5 nói gì thì nói thì hiện tại Napoli vẫn đang là một đội bóng thực sự là có phong độ rất là chói sáng cũng như là đang rất cao đang băng băng trên cái đà v đích của họ 14 vòng đấu mà họ đã kiếm được 38 điểm cũng như là ghi 34 bàn và để chỉ để thủng lưới có 10 bàn thôi anh em nhé chỉ để thủng lưới 10 bàn thôi trung bình mỗi trận đấu họ chỉ thủng lưới dưới một bàn đấy đây cũng cho thấy rằng là Udinese sẽ là đội bóng rất khó để có thể ghi được à, bàn thắng vào lưới của Napoli đúng không? Xem một chút về mặt lịch sử thì Napoli là đội bóng đang chiếm ưu thế hơn khi mà ba trận đấu gần đây nhất mà họ đối đầu với Udinese thì họ toàn thắng và cách biệt cũng đang là khá lớn. Ờ, ba à, trận đấu thì hầu hết đều trên 3 bàn thắng anh em, đều trên 3 bàn thắng. Vì vậy mà anh em chúng ta có thể đặt niềm tin một chút vào cái kèo tài ba này đấy theo thông số mà uh, mình vừa mới đưa ra cho anh em còn cái kèo chấp thì khoan đã tuy nhiên thì còn một mã kèo nữa mà anh em chúng ta có thể nào đầu tư được à, kèo tài đã này kèo tài 3 cả trận cũng như là cái kèo đặc biệt anh em nhé cái kèo đặc biệt đó là chỉ có một đội ghi bàn thôi một đội ghi bàn chỉ có một đội có bàn thắng thôi anh em nhé kèo đặc biệt kèo đặc biệt kèo đặc biệt này thì như trang nào cũng có đúng không đấy kèo đặc biệt đây này thứ nhất là kèo đặc biệt đó là uh, một đội có bàn thắng Và tiếp sau đó là cái kèo tài ba hòa kèo tài từ ba hòa anh em có thể lót tỷ số cho mình trong trận đấu này lót tỷ số anh em nhé đó sẽ là 20 đấy tỷ số sẽ là 20 thôi một mã kèo này thôi đây sẽ là ba mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu tư trong cái trận đấu như thế này còn tất nhiên rồi hết uh, tuần này thì uh, tuần sau sẽ là World Cup rồi anh em vì vậy nên là mình sẽ tập trung vào những uh, nghiên cứu về các đội bóng ở giải World Cup